thì bếp có model là IKZ 333SB thì đây là cái nội thất ở bên trong của bếp <coughs> thì tiếp theo là tôi sẽ đóng bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua đồ hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm một bộ pin sạc như này đây đi kèm bộ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và cuối cùng là một cái lò xo như thế này thì chiếc ờ, bên trái đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi thì tuổi thọ của pin sạc này nó sẽ vào khoảng là từ 3 đến 4 năm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 mà cái hiển thị nó dốc ánh sáng đỏ như thế này thì cũng có nghĩa là pin yếu rồi hoặc là các bạn có thể lắng nghe vào cái nhịp đánh, lửa của bếp đây khi mà các bạn nghe tiếng nhịp đánh lửa chậm và nhỏ thì cũng có nghĩa là pin yếu rồi thì lúc đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào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 chúng thử cho các bạn xem tại vì á khi mà các bạn siêu bột cái hẹn giờ này á mà nếu như mà các bạn á vẫn cái pin học pin này á thì khi mà hết thời gian tôi cắm ở đây thì bếp á, nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp là các bạn lưu ý điều này khi mà các bạn sử dụng ở cắm hẹn giờ thì ờ, ở bên phải chúng ta sẽ có các tính năng rang xào độ khô đây các bạn ấn và giữ khoảng từ 3 cho đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường á có nãy tôi đã nói á là ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ga